Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 14 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm dần, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm dần hôm nay là canh thân, bính thân, bính dần. Con giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tý, nhâm tý, canh dần. Một, Tử vi tuổi tý ngày, một ngày mà con giáp tuổi tý sẽ khó có thể tìm thấy tiếng nói chung trong mọi vấn đề dưới tác động của kiếp tài đây hoàn toàn là một tình huống khó khăn, tuy nhiên, nếu bạn không cố gắng gạt bỏ xu hướng cầu toàn, thích hoàn hảo của mình thì mọi thứ còn phức tạp hơn đấy. Thủy Mộc Tương Sinh cho thấy bạn xử lý được rất nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc. Một điểm bản mệnh nên lưu ý là vấn đề tiền và mối quan hệ thường ảnh hưởng không tốt, do đó, dù là bạn giúp cho ai đó cũng cẩn thận thái độ của mình nhé. Theo lịch ngày tốt, hôm nay là ngày can nhâm, ngày can nhâm không chỉ bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh nhất định phải lưu tâm điều này, giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Mùi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, chính quan hỗ trợ để các cuộc gặp gỡ mà con giáp tuổi Sửu tham dự ngày hôm nay sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui, tiếng cười. Có thể ban đầu bạn không thích thú lắm, tuy nhiên sau đó những tương tác tích cực sẽ khiến cho bạn hài lòng với quyết định của chính mình đấy. Thổ mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ, có ai đó muốn có được sự quan tâm của bạn, sự giúp đỡ của bạn. Tuy nhiên, những trách nhiệm này có thể khiến cho bạn cảm thấy vô cùng áp lực. Điều may mắn là bạn có thể hoàn thành tốt những trọng trách này mà không quá căng thẳng như bạn nghĩ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 3. Tử vi tuổi dần Thực thần giúp cho con giáp tuổi dần có cơ hội được thả lòng, thư giãn tối đa, nhờ đó những nỗi lo lắng, phiền muộn thường trực sẽ được xoa dịu. Tuy nhiên nếu bạn muốn những cảm xúc tích cực ấy kéo dài thì hãy học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình nhé. Hôm nay nếu ai đó mời bạn ăn uống, tụ tập nên hào hứng tham gia vì có thể đây là cơ hội tốt để bạn có thể mở rộng mối quan hệ của mình. Đừng quá sống khép kín chỉ vì bạn muốn sống yên ổn, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mộc khí vượng khiến bản mệnh thường xuyên mệt mỏi, ngay cả những giấc mơ của bạn có phần lộn xộn, khó hiểu thì cũng đừng vì thế mà lo lắng. Chúng chẳng có nghĩa lý quan trọng gì đâu. Hãy cứ suy nghĩ đến công việc thực tế thôi, đừng bận lòng những giấc mơ viển vông đó để làm gì. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, ngọ. 4. Tử vi tuổi mão, Tam hội mang lại năng lượng tích cực cho các mối quan hệ. Dự báo hôm nay đánh dấu bởi một mối quan hệ nào đó giữa Kim Ngưu và một nhân vật đầy bất ngờ nào đó. Có thể đó là người mà từ trước đến giờ bạn không mấy quan tâm, quý mến, nhưng hôm nay sẽ đem đến cơ hội để hai phía hiểu nhau hơn. Hôm nay cho con giáp tuổi mão cơ hội để thực hiện một mục tiêu nào đó, tuy nhiên bên cạnh niềm vui, bạn sẽ xuất hiện một chút buồn, khi bạn phát hiện ra là cái giá mình phải trả không hề nhỏ dưới tác động của thương quan, Tuy nhiên thay vì suy nghĩ tiêu cực thì hãy hiểu rằng cuộc sống là vậy, chẳng gì được miễn phí đâu. Mộc khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh nhưng chỉ gây tác động không tốt tới những ai không biết giữ gìn, chăm lo cho bản thân mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm, Tử vi tuổi thìn. Tam hội dạy cho bạn biết giá trị của sự kết nối, sự hợp tác, đồng thời cũng chỉ cho bạn thấy rằng không nên đánh giá bất cứ việc gì qua nhìn nhận ban đầu, đừng quá tin tưởng vào bản thân đến mức bỏ qua mọi lời đánh giá, nhận định của những người xung quanh bạn nhé. Thiên quan nhắc nhở việc đi chơi cũng phải có kế hoạch từ trước nhé con giáp tuổi thìn, việc này lập kế hoạch đóng một vai trò quan trọng ngày hôm nay, giúp cho bạn có được những bước tiến chủ động và tích cực hơn. Trong tình huống ngược lại, sự thụ động sẽ khiến cho bạn khó lòng có thể bắt nhịp và giải quyết công việc một cách ổn thỏa nhất đấy. Thổ mộc xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, Đừng vì lo lắng mà thức khuya và suy nghĩ quá nhiều khiến bạn thường xuyên mất ngủ. Hãy quan tâm hơn tới việc chăm sóc bản thân đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 6. Tử vi tuổi Tị. Dần Tị tương hại cho thấy dường như tuổi Tị đang cố gắng thử thách một mối quan hệ tình cảm nào đó. Tuy nhiên cách mà bạn chọn dường như lại có phần phức tạp, nhiều rủi ro. Hãy cố gắng để đừng đưa bản thân lẫn người mà bạn yêu thương vào tình huống khó xử, không biết phải làm gì nhé thiên tài tương trợ cho con giáp tuổi tỵ để bạn có được tiền dùng dình trong ngày hôm nay, có thể là có người trả nợ cho bạn đấy. Đừng ngại mua một món quà nhỏ như là cách để tự thưởng cho bản thân mình nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho công việc của bản mệnh hôm nay đi theo kế hoạch, nếu có chút thay đổi nào đó xảy ra thì bạn cũng không vì thế mà lo lắng. Dường như sự tự tin đã giúp bạn hoàn toàn kiểm soát được tình hình diễn ra trong ngày. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp giúp con giáp tuổi ngọ hóa giải xung khắc bấy lâu nay mà bạn giữ trong lòng không dám nói ra. Người độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò thú vị với người khác giới, mở ra cơ hội tìm hiểu mới cho cả hai người trong tương lai. Chính tài hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến tiền bạc của con giáp tuổi ngọ. Việc chi trả các khoản nợ sẽ giúp cho tinh thần bạn dễ chịu hơn ngày hôm nay. Tốt nhất là nên tránh việc nợ nần, bởi vì bạn sẽ đau đầu về nó mà không thể nào có được sự thoải mái, thư giãn mà bạn mong đợi đâu. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, có thể bạn thực hiện theo một lời chỉ dẫn nào đó rất đúng cách nên có được số cân nặng mong muốn. Đừng quên bổ sung những đồ ăn, thức uống có lợi cho sức khỏe để thay thế những món ăn vặt có hại mà bạn dùng bấy lâu nay. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, 8. Tử vi tuổi mùi Chính quan hỗ trợ cho con giáp tuổi mùi có một ngày cuối tuần thuận lợi. Dù bạn có ý định thực hiện việc gì thì lúc này cũng thực hiện được một cách dễ dàng, không có điều gì cản trở. Thổ mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh một điều rằng nếu muốn hoàn thành tốt công việc, bạn buộc phải học cách bắt tay tương tác với mọi người, thay vì khăng khăng làm việc theo ý mình. Sự kết hợp đóng một vai trò quan trọng, giúp bạn thể hiện bản thân được tốt nhất,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 Hôm nay Lục Dung dự báo một vài vấn đề rắc rối nảy sinh sẽ đòi hỏi sự can thiệp, giải quyết quyết liệt của con giáp tuổi thân trong ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà bạn buộc phải đối đầu với những cơn bốc đồng, khiến cho bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, vội vã đấy. Thiên ấn mang tới tâm hồn nghệ sĩ cho con giáp tuổi thân có một ngày thứ bốn được phiêu hay bay bổng theo những gì mình thích mà không có chút vướng bận gì. Nếu ai có khả năng hội họa thì đây là thời điểm thích hợp cho việc sáng tác những bức tranh nghệ thuật của mình. Kim Mộc Xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, việc di chuyển, đi lại trong ngày hôm nay cũng phải cẩn thận kẻo gây ra tai nạn. Không việc gì phải vội vã cả, đi đâu bạn cũng phải đi chậm vừa phải để kịp xử lý các tình huống. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Những công việc mà con giáp tuổi Dậu thực hiện ngày hôm nay đã đi đến kết quả tốt, điều này đem lại cho bạn cảm giác tích cực, hài lòng dưới sự che chở của chính ấn. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực thì bạn có lẽ sẽ cần phải hạ mức độ hy vọng của mình xuống đôi chút, nếu không bạn sẽ lại rơi vào cảm giác thất vọng mà thôi. Kim Mộc xung khắc dự báo về một trải nghiệm không vui của bản mệnh trong ngày hôm nay, có thể bạn bị mắng hoặc ai đó chê trách về một sai sót nào đó của bạn. Dù thế nào bản mệnh cũng nên tránh đối đầu kẻo làm hỏng mối quan hệ của mình nhé. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, bản mệnh lưu ý hôm nay nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, mở thông đường nước. Nên lưu ý việc này để hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra đối với bản mệnh. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn, 11. Tử vi tuổi tuất, Tam hợp xuất hiện là tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh, có thể có những cặp đôi có tin vui về kế hoạch cưới hỏi của sinh con trong thời gian này. Tuy nhiên, cũng phải cẩn thận đối với những người hay đi trêu hoa, ghẹo nguyện vì có thể do quá đào hoa nên bạn vướng vào tình cảm tay ba đấy khi những việc diễn ra ngày hôm nay thách thức những giới hạn của con giáp tuổi tuất do ảnh hưởng của thiên quan, bạn có xu hướng muốn nằm yên trong vùng an toàn của mình và dõi theo mọi việc mà thôi. Tuy nhiên lời khuyên dành cho bạn là hãy lắng nghe sự chia sẻ, góp ý của những người xung quanh, có thể bạn sẽ có được những gợi ý hay đấy. Ngũ hành tương khắc cho thấy đây thực sự là một ngày vô cùng bận rộn khiến cho bạn thậm chí muốn phát điên. Tuy nhiên điều may mắn là bạn sẽ có thể nỗ lực hết sức mình để hoàn thành những trách nhiệm được giao phó, trước khi có một buổi tối thư giãn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 12. Tử vi tuổi hợi. Dần hợi tương phá cho thấy hôm nay sẽ là một ngày khá nhiều bực tức với tuổi hợi, nhất là khi bạn bướng bỉnh làm theo ý mình thay vì lắng nghe những chia sẻ của những người xung quanh. Đôi khi bạn cần phải học cách để thấu hiểu, chia sẻ, đâu phải ai cũng có quan điểm giống bạn và sẵn sàng chia sẻ những mục tiêu với bạn chứ. Tỷ kiến dự báo một ngày mà ai đó sẽ đem đến cho những thông tin không được thú vị cho lắm, thậm chí phải khiến cho bạn chăn trở suy nghĩ khá nhiều. May mắn thay là sau khi đi qua những cảm xúc đó thì bạn sẽ bình tâm lại để suy nghĩ mọi việc tích cực hơn. Thủy mộc tương sinh mang lại động lực mới cho bản mệnh tiếp tục thực hiện một kế hoạch đang dở dang mà trước đây bạn từng muốn bỏ cuộc. Hãy lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm, bạn sẽ sớm tìm ra hướng đi cho mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ